À, xin chào các bạn hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn à, lắp đặt cái à, máy à, ion kiềm Sanwa RVK2 Đấy. thì đây là cái dòng máy à, mà không có cái phần vòi phía trên nhé mà cái à, sẽ lắp cái đường ống phía dưới này ba đường ống này gồm à, nước cấp vào máy này nước cấp vào buồng điện phân này nước à, căng gan đầu ra này và một cái dây đường nước thải thì uh, các bạn để ý ở phần uh, phía dưới dưới dưới dưới đáy của máy nhé dưới đáy của máy này thì các bạn nhìn thấy cái dấu chấm xanh ở đây nhé cái này thì các bạn uh, ở đây nó có ừ, có chữ nhưng mà chữ tiếng Nhật này thì các bạn nếu mà các bạn không đọc được thì các bạn có thể uh, Google dịch hoặc là các bạn dùng cái Google Lens để các bạn uh, biết còn đây là cái ký hiệu của ừ, của máy nó đưa ra thì đây cái dấu chấm màu xanh này này thì đây là cái đường à, lắp dây dây cấp nước vào nhé dây cấp nước vào này đấy và cái đường thứ hai là là dây của nước can-gen ra này và cái đường thứ ba này là đường nước thải này đấy thì các bạn ờ, cứ nhớ như thế nhé rồi uh, còn uh, khi mà lắp cái vòi này vào này đây đây thì tôi sẽ thay cho cái vòi RO này đấy cái uh, máy RO phía bên dưới gầm tủ này thì tôi cũng uh, thay bằng cái bộ tiền lọc này rồi đây bộ tiền lọc gồm ba quả đấy, thì um, cái uh, ở cái vòi uh, vòi của cái máy uh, kiềm đây các bạn nhé đây cái uh, vòi của cái um, máy kiềm này thì đây là cái phần nước ở cái bộ tiền lọc đi lên này bộ tiền lọc đi lên thì cái này nó sẽ thông với cái đường uh, đường ngõng chia này này Đấy, thì cái này các bạn sẽ cắm với cái cái vòi này cái vòi nước cấp vào này đầu tiên này đấy đấy thì ờ, khi mà các bạn mở vòi thì nước nó sẽ cấp vào cho cái máy này đấy và cái cái dây thứ hai này này dây là nước gen ra này thì các bạn sẽ cắm vào cái cái cái, cái ngõng chia thứ hai này ngõng này nó sẽ thông lên vòi nhé còn cái ngõng này là không thông được lên vòi đâu nhé các bạn nhé cái ngõng này chỉ để mở nước thì nước nó sẽ cho phép đi qua cái ngõng này vào máy máy kiềm đấy xong là cái ngõng thứ hai này mới cho nước kiềm đi lên đấy còn lại cái vòi thứ ba này thì vòi thải các bạn có thể để ờ, trực tiếp vào cái phần bồn này cũng được đấy, bây giờ thì tôi sẽ tiến hành thay cái vòi RO này thay vòi RO này bằng cái vòi ờ, này nhé thì phần này ờ, tôi ờ, làm thì sẽ không quay được à, quên lưu ý các bạn nữa là ờ, đặc biệt trong cái bộ phụ kiện này bắt buộc là phải có cái cục đổi nguồn về 100V này nhé bởi vì những cái dòng máy này là dòng máy nội địa Nhật chỉ sử dụng điện 100V thôi các bạn có lỡ cắm nhầm sang điện 220 thì nó sẽ bị ừ, ừ, chập cháy nhé đây, thì tôi đã đấu xong cái vòi của máy kiểm vào đây rồi vòi đây thì cái phần phần ờ, dây cấp ờ, nước vào máy này thì tôi cũng đã đấu vào cái ngõng ờ, ở đây ngõng dưới đây và cái phần nước uh, căng ra thì tôi đã đấu vào cái ngõng trên đây rồi ngõng chia trên đây rồi thì cái này nhá thì nó sẽ có thêm cái đai này, này cái đai này các bạn có thể mua nơi nào họ bán họ sẽ cấp thêm cho cái đai này cái đai này các bạn sẽ dùng cái kìm kẹp nó bóp nó vào đây xong để để để nó chèn nó vào đây cho nó chặt này Đấy. còn cái uh, dây thái ra tôi cứ để như này <coughs> máy thì uh, các bạn phải lưu ý dùng điện uh, uh, cú chia ra điện 110 nhá Đấy, điện từ điện cắm điện 220 này ra điện 110 này Đấy. ok còn cái phần dưới của vòi nhá phần dưới của vòi này thì đây là cái bộ nước uh, nước vào này Đấy, đây là cái nước vào này vào cái bộ tiền lọc này Đấy, tiền lọc ở đây thì là gì tiền lọc ở đây thì là sẽ có ba cái quả chia à ba cái quả lọc nước thì đây tôi đang để là ờ, bộ ờ, ba uh, lõi của kangaroo thì cái này để nhằm mục đích là lọc thô các bạn nhé cái này áp dụng cho cái nước máy thôi các bạn nguồn nước ở đâu nó bẩn ấy, thì các bạn bắt buộc phải dùng cái cái cái cái bộ uh, tiền lọc um, nó tốt hơn một chút đấy thì nó để uh, như này là tôi um, dùng bộ ba của kangaroo này lõi số 1 này lõi lọc thô 5 micron này lõi số 2 lõi than này lõi số 3 là lõi 1 micron này đấy. thì sau khi mà nước qua cái bộ tiền lọc này này thì đây nó sẽ đi lên cái vòi này Đấy đi lên vòi đây đấy tôi đấu lên cái vòi này rồi đấy, là, bây giờ vặn nước cái này thì là nước nó sẽ ra đấy nó sẽ đi qua máy này đi qua máy nó ra này và khi các bạn bật máy lên thì nó sẽ bắt đầu điện phân này đấy đấy bắt đầu cái đèn uh, hydrogen nó chạy này đấy ok như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách uh, lắp đặt máy ion kiềm Sanwa RVK2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.